Xin chào các bạn Ở bài hôm trước thì mình có hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu nón con lân với họa tiết trùm tay ở hai bên dành cho bé trai thì trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái mẫu nón con lân dành cho bé gái với cái phần thân nón vành như thế này ha thân trước cũng trang trí con lân nè và cũng có làm hai tay để trang trí cho thân nón của mình thêm xinh xắn hơn và mẫu này thì các bạn có thể làm cho bé đội nhân dịp trung thu này ha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 mũi móc của mình nó sẽ được mềm mại hơn ngoài ra thì mình còn sử dụng thêm kim khâu len nè kéo cắt len hai hạt mắt dán để trang trí cho mắt của lân nè và các bạn sử dụng thêm cho mình một ít len bông xù ha để mình tạo cho cái phần thân nón của mình có điểm nhấn hơn thì bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết trước tiên thì cần tạo cho mình một cái thân nón như thế này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 6 mũi móc đó tạo ra 6 chân móc cho vòng móc thứ hai thì vòng móc thứ hai móc cho mình vào chân đầu tiên hai mũi móc đơn cùng chân móc thì chân đầu tiên là cái chân mình vừa móc mũi giờ kết thúc nè móc vào đó hai mũi móc đơn ha tương tự cho năm chân còn lại mỗi chân cứ móc cho mình hai mũi móc đơn vào mỗi chân móc chân móc thứ ba cũng móc hai mũi móc đơn chân thứ tư móc hai mũi móc đơn chân thứ năm hai mũi móc đơn và chân móc thứ sáu móc hai mũi móc đơn khi móc đến cuối vòng thì lưu ý cho mình ở sát cái mũi cuối cùng này nó có một cái chân móc như thế này thì đây là chân của mũi dời kết thúc vòng phía dưới chứ nó không phải là chân móc vào đó ha ta không móc vào đó mà đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên ở vòng móc này móc vào một mũi giờ để kết thúc vòng từ đây móc lên hai mũi xích hoàn tất vòng thứ hai này ta sẽ tạo ra được 12 mũi móc đơn nó tạo ra 12 chân cho vòng thứ ba thì vòng thứ ba các bạn sẽ sử dụng mũi kép đơn cho mình để móc ha thì mũi kép đơn này các bạn sẽ móc cho mình vào chân đầu tiên là chân mình vừa móc mũi giờ kết thúc cái vòng thứ hai á móc vào đó hai mũi kép đơn cùng một chân móc ha vào chân đầu tiên nè móc vào hai mũi kép đơn trước sau đó tiếp tục làm tương tự cho các chân móc còn lại mỗi chân cứ móc hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc chân thứ ba này cũng tương tự hai mũi kép đơn ha móc tương tự cho mình cho đến hết sau khi móc đến cuối vòng rồi kết thúc ta sẽ đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên móc vào đó một mũi dời để kết thúc vòng thứ ba từ đây móc lên hai mũi móc xích vòng mình vừa hoàn tất có 24 mũi móc tạo ra 24 chân cho vòng móc kế tiếp thì vòng móc kế tiếp móc cho mình theo công thức như sau chân đầu tiên là chân mình vừa móc mũi dời kết thúc móc vào đó một mũi kép đơn ha được mũi kép đơn vào chân đầu tiên rồi chân thứ hai móc hai mũi kép đơn cùng một chân móc thì mình sẽ có được một cụm móc như thế này một mũi kép đơn xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân móc các bạn móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng ta sẽ có nè mũi kép đơn vào chân kế bên hai mũi kép đơn vào chân kế tiếp ta có được cụm thứ hai ha tiếp tục cụm thứ ba nè một kép đơn hai kép đơn cùng chân móc sau đó móc tương tự cho mình cho đến hết vòng ha sau khi đã móc được đến cuối vòng rồi nè thì chân cuối cùng của vòng móc này nó sẽ kết thúc là hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc xét đó nó cũng có một cái chân móc ta không móc vào chân đó nha mà đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên móc một mũi dời sau đó lên hai mũi xích như vậy là vòng móc này mình sẽ tăng lên được 12 mũi móc cho vòng móc này ha tức ta có 12 cụm như thế này cụm đầu tiên nè cụm móc thứ hai cụm móc thứ ba cụm móc thứ tư cụm móc thứ năm cụm móc thứ sáu cụm móc thứ bảy cụm móc thứ 8 cụm móc thứ 9 cụm móc thứ 10 cụm móc thứ 11 và cụm móc thứ 12 các cái điểm tăng đó là cái chân móc có hai mũi cùng chân ha tiếp tục vòng móc kế tiếp cũng theo công thức như sau Dụ cho mình vào hàng móc ở bên trên hàng móc bên trên có một mũi kép đơn lẻ sau đó là hai mũi kép đơn cùng chân thì hàng kế tiếp các bạn sẽ tăng cho mình số mũi kép đơn lẻ mỗi chân này lên một mũi thì mình sẽ có nè hai chân kế bên mỗi chân là một mũi kép đơn ha chân thứ hai cũng móc một mũi kép đơn nè như vậy là lúc này mình sẽ có hai mũi kép đơn lẻ mỗi chân nhiều hơn vòng phía dưới một mũi nè thì kế tiếp sẽ là hai mũi kép đơn cùng chân móc một và kép đơn thứ hai ta sẽ có được một cụm như thế này hai mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng thì ta sẽ có hai mũi kép đơn lẻ mỗi chân sau đó tiếp tục là hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc ha ta có được cụm thứ hai nè móc tương tự cho mình cho các chân móc còn lại ha hai mũi kép đơn mỗi chân sau đó là hai mũi kép đơn cùng chân móc khi móc kết thúc vòng này thì chân cuối cùng ta cũng móc đó là hai mũi kép đơn vào cùng chân móc ha kết thúc đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên móc một mũi dời sau đó lên hai mũi móc xích thì cái vòng móc mình vừa móc nó cũng tăng lên được 12 mũi móc tức ta sẽ có 12 cụm móc như thế này cụm đầu tiên nè cụm thứ hai cụm thứ ba cụm thứ tư cụm thứ năm cụm thứ sáu cụm thứ bảy cụm thứ 8 cụm móc thứ 9 cụm móc thứ 10 cụm móc thứ 11 và cụm móc thứ 12 các điểm tăng cũng là hai mũi kép đơn vào cùng chân móc ha thì đến vòng kế tiếp cũng làm tương tự ta cũng dựa vào vòng bên trên nó vòng bên trên nó có bao nhiêu mũi kép đơn lẻ mỗi chân thì vòng kế tiếp sẽ tăng lên một mũi tức là lúc này mình sẽ có 3 mũi kép đơn lẻ ở mỗi chân ha mũi đầu tiên nè tiếp tục mũi thứ hai vào chân thứ hai và mũi thứ ba vào chân thứ ba được 3 mũi mỗi chân rồi chân kế tiếp sẽ là hai mũi cùng chân móc ta cũng có được một cụm móc như thế này ba mũi mũi chân sau đó là hai mũi cùng chân các bạn sẽ móc tương tự cho mình cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng thì mình cũng sẽ tăng được 12 mũi móc cho cái vòng móc này ha sau đó tiếp tục móc thêm nhiều vòng móc tương tự như vậy nữa và các bạn cũng dựa cho mình vào cái hàng bên trên nó ta sẽ tăng số mũi kép đơn lẻ ở mỗi chân lên một mũi so với từng hàng móc ha sau đó móc thêm nhiều vòng móc cho đến khi cái vòng tròn này đạt được với cái vòng đầu mà các bạn cần móc là được thì số đo vòng đầu mình có để ở phần mô tả ha các bạn có thể nhấp vào phần mô tả để tham khảo số đo vòng đầu sau đó mình sẽ tăng size tương tự nè khi các bạn đã tăng cho mình thêm nhiều vòng móc thì cái hàng cuối cùng mà mình tăng đều mỗi vòng 12 cụm á thì cái chân móc cuối cùng cũng là hai mũi kép đơn vào cùng chân móc ha kết thúc đâm kim vào chân mũi kép đơn đầu tiên móc một mũi dời sau đó lên hai mũi xích thì để có thể xác định được cái size vòng nón mà các bạn đang móc là bao nhiêu nè thì đầu tiên các bạn cần xác định cho mình số đo vòng đầu của size mà các bạn cần móc là bao nhiêu mình sẽ lấy ví dụ cái size vòng đầu mà mình đang móc ở đây là 43 cm thì các bạn sẽ đếm cho mình số mũi móc của vòng cuối cùng là bao nhiêu mũi móc tiếp đến là mình sẽ sử dụng thước dây để đo size và tính mũi móc ha ta sẽ sử dụng 1 cm của thước dây sau đó các bạn sẽ đưa 1 cm này đo vào cái mũi móc nè do cái chất len của mình nó có cái độ co giãn khi các bạn đưa 1 cm này vào nè thì các bạn sẽ ước chân cho mình 1 cm nó có thể bằng trong tầm khoảng 1,5 1,75 đến 2 mũi móc ha thì ở đây 1 cm của mình nó tương đương tầm khoảng 1.75 mũi móc thì khi xác định được 1 cm tương đương 1.75 mũi móc rồi các bạn sẽ lấy cho mình số mũi móc của 1 cm nhân cho cái số vòng đầu mà các bạn cần móc mẫu này sai đầu mình cần đạt được là 43 cm các bạn lấy cho mình 43 cm nhân cho 1,75 là cái số mũi móc bằng 1 cm này ở đây kết quả mình đạt được là 75,25, nó sẽ tương đương 76 mũi móc, các bạn làm tròn cho mình ha. Tiếp theo là đếm số mũi móc của vòng cuối cùng mà mình đang đạt được là bao nhiêu mũi. Thì cụm của mình cuối cùng là 4 mũi kép đơn lẻ mỗi chân, xen 2 mũi cùng chân thì ta có tổng cộng là 6 mũi móc cho một cụm. Các bạn sẽ lấy 6 mũi này nhân cho 12, tức là mỗi vòng tăng 12 mũi nè, thì mình sẽ ra số mũi móc của vòng mình đang có ở đây 6 nhân cho 12 ta sẽ ra được 72 mũi móc mà cái số vòng đầu của mình cần đạt được là gồm 76 mũi móc còn thiếu 4 mũi móc nữa thì các bạn có thể thêm cho mình vào 4 mũi bất kỳ ha tức là có cụm các bạn tăng và có cụm ta sẽ không tăng thì ví dụ như các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là một mũi kép đơn nè ta cứ móc đều ha mỗi chân là một mũi kép đơn nếu như mà lúc này cụm này mình tăng á thì các bạn sẽ móc cho mình 5 mũi mỗi chân sau đó là hai mũi cùng chân nè thì đây là cụm tăng đầu tiên ha cụm tăng đầu tiên tức là cái cụm mà có hai mũi kép đơn được móc vào cùng một chân móc đã tăng được một mũi rồi ta để giải thích một cách dễ hiểu hơn nè mình còn thiếu 4 mũi móc nữa để đạt được số đo vòng đầu là 43 cm thì các bạn sẽ chọn cho mình 4 chân móc bất kỳ ta móc hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc còn các chân còn lại ta sẽ móc một mũi kép đơn thì cái vòng tròn của mình nó sẽ đạt được cái số mũi móc bằng với số đo vòng đầu ha các chân còn lại thì mỗi chân là một mũi kép đơn nè và chọn cho mình 4 điểm tạo ra một cái góc vuông để cho cái phần thân ngón của mình nó không có bị móc méo ha sau khi đã móc cho mình được đến cuối vòng kết thúc đâm kim vào chân này móc một mũi dời sau đó lên hai mũi xích như vậy là ở vòng móc này mình sẽ có bốn chân móc có hai mũi kép đơn vào cùng chân móc nè đây là chân đầu tiên ha ta tăng một mũi rồi nè các chân còn lại móc đều nè đây là mũi tăng thứ hai ha tiếp tục các chân còn lại móc đều mũi tăng thứ ba nè các chân còn lại móc đều và mũi tăng thứ tư hai mũi kép đơn vào cùng chân ha ta tăng được 4 mũi và có tổng cộng là 76 mũi móc cho vòng móc này rồi nó đã đạt được cái số đo vòng đầu của size mà các bạn cần móc rồi ha thì các vòng móc kế tiếp mình sẽ tiến hành không tăng mũi nữa thì hàng không tăng mũi nữa cũng đơn giản thôi các bạn cứ móc đều cho mình mỗi chân làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và mình sẽ không tăng mũi cũng không giảm mũi nữa ha các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng sau đó móc thêm nhiều vòng móc tương tự như vậy nữa cho đến khi mình gặp đôi cái phần thân nón lại ta sẽ móc thêm nhiều hàng móc cho đến khi đạt được chiều cao từ đỉnh nón đến cái hàng mà mình thêm cuối cùng nó bằng gần đến cái phần tay là được ha thì chiều cao của phần thân nón mình cũng có để ở phần mô tả các bạn có thể nhắc vào phần mô tả tham khảo chiều cao sau đó ta sẽ móc thêm nhiều hàng móc cho đến khi đạt được chiều cao mà mình mong muốn ha sau khi đã móc cho mình được nhiều vòng móc tương tự mỗi chân làm một mũi kép đơn thì kết thúc vòng cuối cùng cũng đâm kim vào đây móc một mũi dời sau đó móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len lúc này chiều cao từ đỉnh nón đến cái hàng mà mình móc cuối cùng á nó đã bằng từ đỉnh đầu cho đến gần tay rồi bây giờ mình sẽ móc cái họa tiết vành ở bên dưới ha sử dụng cho mình sợi len bông xù nè đưa sợi len này ra phía sau mũi móc lúc này cái hàng vành đầu tiên các bạn sẽ đâm kim cho mình vào các cái khoảng trống chính giữa của hai cái thân chân móc ha đây vào các cái khoảng trống như thế này thì ta sẽ đâm kim vào chính giữa thứ nhất nè kéo len qua sau đó từ đây móc lên 3 mũi móc xích để giúp cho cái phần vành nón của mình nó có cái độ xòe ra hơn thì để ý cho mình ở cái hàng mà mình tăng đều 12 mũi cuối cùng của cái phần à, đỉnh đầu thì hàng mà mình tăng đều cuối cùng nè ta sẽ có 4 mũi kép đơn lẻ mỗi chân xen hai mũi cùng chân các bạn sẽ áp dụng công thức này cho mình cho cái hàng móc này tức ta sẽ có 4 mũi kép đơn lẻ mỗi chân mũi đầu tiên nè đâm kim vào chính giữa của hai thân chân móc ha tiếp tục mũi kép đơn thứ hai vào thân thứ hai mũi thứ ba và mũi thứ tư có được 4 mũi ở mỗi chân rồi thì chân kế tiếp móc hai mũi cùng chân móc một nè và hai các bạn sẽ áp dụng công thức này cho hết cái vòng móc này và các cái vòng móc tiếp theo cũng áp dụng công thức đó luôn nha ở đây mình đã móc tổng cộng là hai hàng móc giúp cho cái phần vành nón của mình nó có cái độ rộng ra nè và các cái hàng móc của mình đều sử dụng cái công thức 4 mũi kép đơn mỗi chân xen hai mũi cùng chân thì cái phần vành nón của mình nó sẽ có cái độ xòe rộng ra hơn tiếp theo ta móc phần tay thì ở đây mình đã có móc sẵn một cái họa tiết tay như thế này thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ha đầu tiên ta sẽ tạo một nút móc và kéo len qua vòng tròn sau đó kéo sợi len dài để thành một nút khi có được một nút rồi tùy vào size của các bạn móc mà các bạn có thể móc lên cho mình cái xích đầu tiên tương đương với cái phần thân nón đối với size này mình sẽ móc lên 5 mũi móc xích 1 2 3 4 và 5 có được 5 mũi móc xích rồi tiếp tục móc lên 3 mũi móc xích đâm kim vào chân thứ năm móc một mũi kép đơn sau đó làm lần lượt tương tự cho các chân móc còn lại mỗi chân ta cứ móc một mũi kép đơn chân thứ ba nè chân móc thứ tư khi móc đến cái chân móc cuối cùng rồi thì ở chân cuối cùng này các bạn sẽ móc cho mình 6 mũi kép đơn vào cái chân móc cuối cùng này ha kép đơn đầu tiên nè kép đơn thứ hai mũi kép đơn thứ ba kép đơn thứ tư mũi kép đơn thứ năm và mũi kép đơn thứ sáu có được 6 mũi kép đơn vào cùng chân móc cuối cùng rồi thì ta di chuyển kim đến bốn chân còn lại và cứ móc mỗi chân làm một mũi kép đơn ha bốn chân nè khi móc lưu ý giấu luôn cái sợi len thừa màu đỏ vào trong mũi móc để ta cắt len không phải giấu len nhiều ha khi đã móc đến cuối vòng ta được hàng móc đầu tiên rồi thì tiếp tục móc lên hai xích và quay ngược đầu móc lại để cho phần tay của mình nó có cái độ xòe rộng ra hơn móc cho mình liên tiếp các cái chân móc mỗi chân là một mũi kép đơn chân đầu tiên là cái chân móc phía dưới này nè móc một mũi kép đơn ha tiếp tục chân thứ hai chân thứ ba chân móc thứ tư có được 4 mũi rồi cái chân kế tiếp là cái chân móc đầu tiên của 6 mũi kép đơn ta móc vào cùng một chân móc thì các bạn cứ móc cho mình vào 6 cái chân móc đó mỗi chân là hai mũi kép đơn chân đầu tiên hai mũi kép đơn nè tiếp tục chân móc thứ hai móc hai mũi kép đơn chân thứ ba móc hai mũi kép đơn chân thứ tư cũng móc hai mũi kép đơn chân thứ năm móc hai mũi kép đơn và chân thứ sáu cũng móc hai mũi kép đơn như vậy là ở bên này mình cũng có được 6 chân móc có hai mũi kép đơn vào cùng chân móc ha còn lại các cái chân móc phía dưới này móc đều mỗi chân làm một mũi kép đơn móc đến cuối rồi thì móc lên một xích kéo và cắt len nó đã có đủ cái độ rộng rồi ha cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài để mình sử dụng đoạn len này khâu phần tay vào trong thân nón bây giờ mình sẽ viền họa tiết bông xù các bạn cũng đưa cho mình sợi len bông xù ra phía sau của phần thân tay ta cũng đâm kim vào khoảng trống giữa hai mũi móc ha kéo len qua chân móc sau đó móc lên hai mũi móc xích và lần lượt đâm kim vào chính giữa của các cái thân chân móc mỗi chân là một mũi kép đơn khi móc được 4 mũi kép đơn rồi đến cái khoảng trống kế tiếp á, là khoảng trống giữa hai cái mũi móc mà ta móc vào cùng một chân móc ở phía dưới nè thì cái khoảng trống giữa hai mũi kép đơn đó ta sẽ móc vào hai mũi kép đơn ha chân kế tiếp sẽ là cái khoảng giữa hai cái cụm hai mũi kép đơn vào cùng chân móc nè ta móc một mũi thôi sau đó tiếp tục xen kẽ chính giữa của hai mũi ta móc vào cùng chân móc thì móc vào đó hai mũi kép đơn còn chính giữa của cụm thì mình sẽ móc một mũi kép đơn ha của cụm nè hai cụm nè thì chính móc ra chính giữa này móc vào một mũi kép đơn sau đó móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng ha đến cuối này thì móc đều nè không tăng mũi các bạn sẽ móc đến cuối hàng thì ta sẽ hoàn tất được một cái phần tai và có cái độ cong lại như thế này thì bây giờ mình sẽ tiếp tục móc phần mắt mình cũng có tạo một cái mắt sẵn như thế này các bạn sẽ sử dụng màu xanh ha làm trong mắt bên trong nè phần mắt của mình nó có cái độ à, rộng ở cái phần thân màu nâu thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái phần thân nâu này luôn ha phần màu xanh tạo cho mình một vòng tròn móc và kéo len qua vòng tròn sau đó giữ nguyên vị trí này móc lên một mũi móc xích móc vào vòng tròn ta vừa tạo 6 mũi móc đơn 1 2 3 4 5 và 6 có được 6 mũi móc đơn rồi nắm sợi len ngắn rút lại cho vòng tròn nhỏ lại đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời móc lên một xích tiếp tục vòng thứ hai có 6 chân móc mỗi chân ta móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc chân đầu tiên nè hai mũi móc đơn nó tương tự giống như là cái cách móc ở cái phần thân nón ha chân thứ ba nè hai mũi móc đơn chân thứ tư hai mũi móc đơn chân thứ năm hai mũi móc đơn và chân thứ sáu hai mũi móc đơn đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời lúc này mình muốn thay màu nên lên cho mình một xích sau đó cắt len thay màu vàng vào nè thì cái phần màu vàng này mình cũng sử dụng mũi đơn để móc nên cái vòng thứ ba này các bạn sẽ móc cho mình theo công thức ha đưa sợi len ra phía sau kéo len qua chân móc thì ta sẽ đâm kim vào chân móc của mũi dời ở phía sau sợi len thừa nè kéo len qua chân móc móc lên một xích chân đầu tiên là chân mình móc mũi dời kết thúc vòng phía dưới móc vào một mũi móc đơn chân thứ hai móc hai mũi móc đơn cùng chân móc khi móc dấu len thừa ha ta có được cụm đầu tiên móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối thì ta sẽ có được tổng cộng là 6 cụm ha cộng thứ hai nè hai mũi cung chân tiếp tục cộng móc thứ ba một mũi sau đó là hai mũi cung chân cộng thứ tư hai mũi cung chân cộng thứ năm một mũi nè hai mũi cung chân và cộng thứ sáu một mũi sau đó là hai mũi cung chân vào cái chân móc cuối cùng ha kết thúc vòng móc này đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời móc lên một xích tiếp tục cắt len để mình thay màu khi móc các cái mũi móc ta có móc dấu sợi len thừa nè thì việc cắt len của mình nó sẽ dễ dàng hơn ha tiếp tục thay màu nâu và tạo một cái mảng ở đây cũng đưa cho mình sợi len thừa ra phía sau và ta sẽ đâm kim vào chân móc ở phía sau của cái sợi len thừa nè tức là cái chân của mũi dời kết thúc ha đâm kim vào cái chân móc đó sau đó kéo len qua chân móc móc lên một mũi móc xích thì vòng này công thức cũng dựa vào vòng bên trên vòng bên trên có một mũi thì vòng này sẽ có hai mũi mỗi chân xen kẽ hai mũi cùng chân ta sẽ có được cụm đầu tiên như thế này cũng móc tương tự cho mình cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối ha Khi đã móc đến cuối rồi đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích để tạo một cái mảng trong mắt cho cái phần ờ, mắt của lân nè thì tiếp tục các bạn sẽ móc cho mình vào chân đầu tiên một mũi móc đơn tiếp tục chân thứ hai một mũi móc đơn chân thứ ba một mũi móc đơn chân thứ tư một mũi móc đơn chân thứ năm một mũi móc đơn và chân thứ sáu một mũi móc đơn thì 6 mũi móc đơn này khi các bạn móc tạo ra được một cái hàng móc thì lúc này khi so sánh với mắt nó sẽ tạo ra một cái đường chết khoảng tầm 50 à, đến 60 độ ha thì tiếp tục mình sẽ móc lên hàng móc thứ hai ta móc lên một xích và quay ngược đầu móc lại hàng thứ hai có 6 chân móc các bạn sẽ giảm cho mình một mũi đầu và một mũi cuối thì bỏ qua chân đầu tiên móc vào chân thứ hai một mũi móc đơn chân thứ ba một mũi móc đơn chân thứ tư móc một mũi móc đơn ở chân thứ năm và thứ sáu tiến hành chậm mũi thì cách chậm mũi đơn như sau. Đâm kim vào chân thứ năm, sau đó kéo len qua chân móc. Tiếp tục đâm kim vào chân thứ sáu, kéo lên. Trên kim có 3 đường móc kéo len qua 3 chân trên kim. Sau đó tiếp tục lên một xích. Quay ngược đầu móc. Hàng này ta sẽ có 4 mũi móc ha, tạo ra 4 chân móc cho vòng móc cuối cùng. Thì vòng móc cuối cùng này ta cũng giảm một mũi đầu và một mũi cuối mũi đầu thì bỏ qua chân đầu tiên móc vào chân thứ hai một mũi móc đơn hai chân cuối cùng chụm lại thành một chân nè đâm kim lần lượt vào hai chân móc sau đó kéo qua ba chân trên kim móc lên một xích nó có được cái độ dày cho cái tròng mắt rồi thì móc lên cho mình một xích sau đó cắt len ha bây giờ mình sẽ tiếp tục viền màu trắng phần màu trắng cũng đưa cho mình sợi len ra phía sau của trong mắt chọn cho mình một chân móc bất kỳ thì ở đây mình sẽ chọn chân móc ở phía cuối này đâm kim vào một chân móc bất kỳ kéo len qua chân móc móc lên một mũi móc xích ở vòng này mình không tăng mũi ha các bạn cứ móc đều mỗi chân là một mũi móc đơn móc đến cái đoạn mà có cái tròng mắt to này nè thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào các cái chân móc của mỗi hàng móc mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn ha đến cái hàng móc cuối cùng là hàng móc mà còn lại hai chân móc á thì hai chân móc đó chân đầu tiên móc cho mình hai mũi móc đơn khi móc dấu lên nè tiếp tục chân thứ hai móc hai mũi móc đơn và lần lượt di chuyển kim đến các chân móc của các hàng móc mỗi chân ta cứ móc một mũi móc đơn sau đó tiếp tục đâm kim vào các cái chân móc bên này ha mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn cho đến hết kết thúc nè đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời sau đó móc lên một xích kéo vào các len giấu cho mình sợi len thừa ra phía sau và canh chỉnh các cái mũi móc cho mũi móc của mình nó được đều hơn ta sẽ hoàn tất được mắt như thế này các bạn móc cho mình hai mắt tương tự ha tiếp theo là phần chân mày thì cái phần chân mày này các bạn cũng móc rồi sau đó mình sẽ đến cố định lên thân nón sau ha đây ta sẽ đặt cái phần chân mày này lên trên mắt nè nó sẽ có một cái đoạn dài như thế này thì đầu tiên các bạn cần tạo cho mình một nút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 móc vào một mũi kép đơn móc vào mũi xích thứ 9 một mũi kép đơn ha mũi thứ 8 móc hai mũi kép đơn vào cùng chân móc ta có cụm móc như thế này ha các bạn sẽ móc xen kẽ đến cuối một mũi kép đơn sau đó là hai mũi kép đơn cùng chân móc một mũi nè hai mũi cùng chân móc khi móc dấu lên ha tiếp tục một mũi hai mũi cung chân móc và một mũi cuối cùng kết thúc móc lên 3 mũi móc xích đâm kim vào chân ta móc cuối cùng đó móc vào đó một mũi dời móc lên một xích kéo và cắt len giấu cho mình sợi len thừa ra phía sau ta sẽ được một cái chân mày như thế này ha nó có cái độ nhô lên nè đây khi đưa vào phần mắt thì nó sẽ tương đương với gần chiều dài của mắt là được nha bây giờ mình sẽ móc cái phần mũi ở chính giữa đối với phần mũi tạo cho mình một nút kéo sợi len dài có được một nút rồi thì đối với cái phần tai các bạn móc bao nhiêu xích đầu tiên thì phần mũi các bạn sẽ móc cho mình bấy nhiêu xích thì đối với phần tai này mình móc 5 mũi nè các bạn sẽ móc cho mình 5 mũi xích có được 5 mũi rồi tiếp tục móc lên một mũi móc xích đâm kim vào cái chân xích thứ năm móc hai mũi móc đơn chân xích thứ tư móc một mũi nửa kép chân xích thứ ba một mũi kép đơn chân xích thứ hai một mũi kép đơn chân xích cuối cùng móc 6 mũi kép đơn vào cùng một chân móc kép đơn đầu tiên kép đơn thứ hai kép đơn thứ ba kép đơn thứ tư kép đơn thứ năm kép đơn thứ sáu tiếp tục còn bốn chân còn lại thì các bạn sẽ làm tương đương ha đầu bên này móc mũi gì thì đầu còn lại sẽ móc mũi đó thì hai chân kế tiếp móc mũi chân là một mũi kép đơn nè khi móc dấu lên thừa ha chân kế cuối móc một mũi nửa kép còn chân cuối cùng móc hai mũi móc đơn kết thúc đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời móc lên một xích kéo và cắt len giấu sợi len thừa vào trong mũi móc ta sẽ hoàn tất được một cái phần mũi như thế này bây giờ mình sẽ tiếp tục tạo phần miệng bên dưới để tạo được phần miệng thì đầu tiên tạo cho mình một nút móc và kéo len qua vòng tròn sau đó kéo sợi len dài để thành một nút có được một nút rồi móc lên cho mình một sợi dây móc xích có cái độ dài bằng với cái chiều dài của cái phần mắt nè cái độ rộng ngang như thế này nè đây bằng với chiều dài này ha thì đối với size này mình sẽ móc lên 12 mũi móc xích 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 và 12 có được 12 mũi rồi khi đo và phần mắt ta sẽ có được một cái chiều dài bằng như thế này ha sau đó tiếp tục móc lên cho mình một mũi móc xích và đâm kim vào 12 chân ta vừa tạo mỗi chân là một mũi móc đơn khi móc các cái chân cuối cùng nè móc dấu sợi len thừa vào trong mũi móc ha móc đến cuối hàng ta được một cái sợi dây như thế này thì tiếp tục móc lên một xích và quay ngược đầu móc lại hàng thứ hai ta sẽ giảm một mũi ở đầu và một mũi ở cuối thì mũi ở đầu để giảm bỏ qua chân đầu tiên móc vào chân thứ hai một mũi móc đơn như vậy là ta giảm được mũi đầu tiên ha các chân còn lại mỗi chân là một mũi móc đơn móc chừa cho mình hai chân móc cuối cùng đến hai chân móc cuối cùng thì ta tiến hành chụm lại thành một chân cũng đâm kim lần lượt vào hai chân móc sau đó kéo len cho mình qua ba chân trên kim ha móc lên một xích và quay ngược đầu móc hàng này mình giảm được hai mũi móc rồi nè khi quay ngược đầu móc lại rồi thì hàng này mình cũng giảm một mũi ở đầu và một mũi ở cuối mũi đầu tiên nè bỏ qua chân đầu tiên móc vào chân thứ hai một mũi móc đơn sau đó ở đây mình sẽ tạo cái phần khoen miệng bên trong ha thì đếm cho mình cái số mũi móc ta còn lại ở đây là bao nhiêu mũi ở đây mình còn tổng cộng là 8 mũi móc các bạn sẽ móc cho mình 6 mũi móc xích tương đương với 6 chân móc ở phía dưới 6 chân móc này ha tương đương với 6 mũi xích nè 1 2 3 4 5 và 6 sau đó tiếp tục bỏ qua 6 chân ở phía dưới chân thứ bảy và chân thứ 8 là hai chân cuối cùng chụm lại thành một chân ta cũng đâm kim lần lượt vào hai chân móc sau đó kéo len qua ba chân trên kim ta tạo ra được một cái khoen miệng như thế này ha tiếp tục móc lên một xích quay ngược đầu móc hàng này cũng giảm một mũi ở đầu và một mũi ở cuối thì mũi ở đầu là cái chân móc này ha bỏ qua chân này móc vào 6 cái chân nằm chính giữa mỗi chân làm một mũi móc đơn chân đầu tiên nè tiếp tục mũi móc đơn thứ hai vào chân thứ hai móc đơn thứ ba vào chân thứ ba móc đơn thứ tư vào chân thứ tư móc đơn thứ năm vào chân thứ năm tiếp tục còn hai chân móc còn lại là cái chân móc của xích cuối cùng và cái mũi cuối cùng ở ngoài ta cũng trộn lại thành một chân kéo len qua ba chân móc lên một xích kéo và cắt lên, ta sẽ có được một cái khuôn miệng như thế này ha bây giờ mình sẽ viền tạo ranh nanh Hàng viền thì ta đâm kim vào một chân móc bất kỳ của môi dưới, sau đó kéo lên qua chân móc. Móc lên một xích và lần lượt đâm kim vào các chân móc bên cạnh, mỗi chân làm một mũi móc đơn khi móc dấu lên thừa nha ở cái hàng phía trên này nè nó không có cái mũi móc cố định mà nó có các cái chân móc ta móc mũi móc các bạn sẽ móc cho mình vào các chân móc đó mỗi chân là một mũi móc đơn móc đến chân cuối cùng là cái chân xích mà ta tạo 12 mũi á thì cái chân cuối cùng đó móc cho mình 3 mũi móc đơn một mũi rồi ha mũi thứ hai nè mũi thứ ba để mình tạo góc cho khoen miệng được một góc như thế này rồi thì chân kế tiếp móc một mũi móc đơn chân kế tiếp nữa là cái chân thẳng hàng với cái khoen miệng bên dưới cái khóe miệng bên dưới nè thì tạo răng nanh cho mình ở đây thay vì móc vào chân móc các bạn sẽ không móc vào chân móc mà giống xuống cái chân móc phía dưới giống tiếp một chân móc phía dưới nữa sát với cái khoen miệng nè ta sẽ đâm kim vào cái chân móc đó kéo lên nè kéo dài mũi móc sau đó móc vào đang mũi móc đơn ta sẽ tạo ra được một cái nanh như thế này ha các chân còn lại thì mỗi chân làm một mũi móc đơn và móc cho mình chừa ra ba chân cuối cùng chừa ba chân cuối cùng nha ba chân cuối cùng này nè chân thứ ba móc cho mình một cái răng nanh thì răng nanh cũng làm tương tự không móc ba chân móc giống thẳng xuống phía dưới hai hàng móc đâm kim vào chân sát với cái khóe miệng nè kéo dài mũi móc sau đó móc vào ra một mũi móc đơn chân kế cuối móc vào một mũi móc đơn và chân cuối cùng móc 3 mũi móc đơn vào cùng chân móc 1 2 và 3 được cái góc thứ hai rồi các chân còn lại thì móc tương tự giống như cái cạnh đối diện ha mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn và khi móc cũng giấu sợi lên thừa móc đến cuối rồi cái chân ta đâm kim đầu tiên cũng đâm kim vào chân cuối cùng đó móc vào một mũi móc đơn tiếp tục ha sau đó móc vào chân móc mũi đơn đầu tiên một mũi dời móc lên một xích kéo và cắt len ta có được cái khuôn miệng có hai cái nanh nhỏ như thế này rồi thì tiếp tục các bạn sẽ tạo cho mình cái lưỡi đối với cái phần lưỡi ở bên trong nè thì phần lưỡi này các bạn sẽ tạo cho mình một hàng móc nó giống như cái cách ta móc hàng móc đầu tiên của cái phần tay bên trong đây là hàng móc đầu tiên ha thì các bạn sẽ móc cho mình cái phần lưỡi tương tự như vậy sau đó khi đến cố định nè các bạn sẽ luồn cho mình cái phần lưỡi này xuống phía dưới môi trên đè lên môi dưới ha ta sẽ có được phần miệng tiếp tục mình sẽ tạo các cái sợi râu ở hai bên cắt cho mình các cái đoạn len vừa đủ dài sau đó gặp đôi lại có một cái đoạn ngắn như thế này rồi ha ta sẽ đâm kim ở cái mặt trái của cái phần khoen miệng nè đâm kim từ cái chân móc góc trước sau đó kéo cái sợi dây ta vừa chọc qua chân móc kéo hai sợi len đó qua chân móc cuốc cái sợi len lại thì ta sẽ được cái đoạn dây tua ru như thế này tạo râu cho phần à, miệng của lân ha các bạn sẽ tạo cho mình thêm khoảng tầm 4 cho đến 5 sợi râu bên này và làm tương đương cho cái phần đối diện ha khi hoàn tất được các họa tiết trang trí rồi mình sẽ đến cố định họa tiết này lên trên thân nón các bạn có thể dùng kim khâu len hoặc là keo nến để đến cố định họa tiết lên trên thân nón phần lưỡi nè thì mình cũng đến cố định ở dưới môi trên ha gắn hai tay nè còn cái phần chân mày cũng đính cho mình hở lên như thế này cho phần chân mày của mình thêm sống động hơn như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một cái mẫu nón con lân dành cho bé gái với họa tiết nón vành như thế này các bạn có thể sử dụng nón này để diện cho bé nhân dịp trung thu này ha chúc các bạn thành công